à, đi theo kèm theo máy thì Estin 250 không có làm trượt đâu nhá chỉ có làm sao thôi à, bác nào mà cứ bảo có làm trượt theo máy là không phải nhá đây là cái mã vạch của nó này đấy đây à, ờ, hàng chính hãng còn đây là vỏ hộp của máy này đây là đây mã Estin 250 đây bên này là cái mã nhập khẩu của máy cũng như là mã máy đây mã máy và đây là tem ờ, hàng chính hãng của Estin này chứng nhận này hàng chính hãng và chỉ bán tại uh, ờ, tại thị trường Việt Nam đấy thì ờ, bên ngoài máy thì có những người thôi sau đây tôi sẽ tiến hành mở máy cho quý vị các bạn cùng xem đây thì ờ, bên trong của máy thì ờ, đây thì có một cái ờ, tua vít này để điều chỉnh xích này cũng có chữ Estin dập nổi ở đây như kiểu của Estin Đức sản xuất đây là hộp xích theo máy đấy cũng là có chữ Estin à, đây là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi ờ, thông số kỹ thuật của máy thì sách thì bằng ờ, tiếng Anh à, sách thì toàn bằng tiếng Anh đây kèm theo máy thì còn được tặng một lọ nhớt Estin chính hãng đây à, dung tích của lọ này là 250ml đấy đây là cái hộp đựng lam này kèm theo máy còn có một cái ờ, tuốc nơ vít này để vặn uh, bu cũng như là để tháo mở máy cũng có chữ Estin chính hãng ở trên uh, trên trên cái uh, tuốc nơ vít này đấy thì còn đây là chiếc máy uh, Estin MS250 máy thì uh, sản xuất ở Trung Quốc máy có cân nặng 4,6 kg uh, công suất 2,2 kW uh, tương đương với 3 sức ngựa thì uh, tổng thể của máy thì uh, đây là mặt bên của máy này dây giật nổ đây đấy đây là nắp bình xăng đây là khóa đóng mở cũng như là le gió ở đây đấy bên này là có hai con ốc ờ, để tháo lắp đây có chúng có chứa biểu tượng chữ S là viết tắt của chữ Estin này hàng chính hãng này đấy Estin đây ở bên trên ờ, đây mặt trước của máy thì đây là cũng có đây là cái mã vạch của máy này thì cái mã này là sẽ ờ, in trên ờ, vỏ hộp 11230123044 là đây nó sẽ ghi ở lên ở đây đây đấy 11232223044 đấy thì ờ, mỗi máy có một ờ, mã số khác nhau đây ngay ở chỗ ống xả của máy đây cũng cho có biểu tượng ép ờ, tin chữ dập nổi ở đây đây 1122 à, 1123 ở đây 5611A gì đấy ở đây ở trên chỗ cái ốp nhựa này thì cũng có chữ ép tin dập nổi bên trong này Đấy, hàng sản xuất ở Trung Quốc đây sản xuất bởi à, Estin Trung Quốc đây made by Estin China đấy thì à, tổng thể của máy là như thế nhiều bác cứ à, bảo máy ở Trung Quốc thế này thế nọ nhưng mà đây là hàng Estin chính hãng do nhà máy Estin ở đặt tại Trung Quốc sản xuất nó vẫn ờ, chính hiệu của ST máy có cân nặng 4,6 ờ, cân cái cầm ờ, rất là đầm tay này còn đây là cái hộp xích của nó đây tôi sẽ mở cho quý quả cùng xem đây thì là xích của nó đây xích của nó cũng có chữ etin dập nổi ở đây đây có chữ etin ờ, nhỏ nhỏ dập nổi ở đây này đấy thì quý vị các bạn ờ, khi mua hàng thì ờ, lưu ý nên kiểm tra đầy đủ các thông số các dấu hiệu của hàng chính hãng đấy còn cái nhớt đây là cái lọ nhớt theo máy thì cái nhớt này là tỷ lệ 1 chia 50 này bình thường thì với dòng máy hai thì thì mình chỉ pha 1 chia 25 thôi là so với cái nhớt của của của của mình Việt Nam sản xuất còn cái nhớt này là nhớt chính hãng nên quý vị các bạn chỉ cần ờ, tỷ lệ 1 chia 50 thôi là một ờ, lít nhớt này pha tận ờ, pha được tận 50 lít xăng đấy còn bình thường thì một lít nhớt chỉ pha với 25 lít xăng thôi đấy là rất là tập về máy thì ờ, đây này sau đây tôi sẽ mở ờ, cái ờ, bên này bên trong này ra cho quý vị cùng xem luôn này đây bên trong của đây thì bên ốp nhựa này cũng có chữ Estin bên trong nhé đây cũng có chữ ST bên trong còn ở ờ, đây đấy đây là để ờ, lắp cái lam sao này không phải lam trượt đấy nhá nếu quý vị các bạn nào muốn lắp cái lam trượt đấy thì ờ, sẽ phải thay cái nhông bộ cái cái bộ nhông này đây ở trên này có biểu tượng chữ Estin đây dập nổi ở đây đấy hàng chính hãng đây là cái à, bộ phận à, tăng giảm của nó cũng có chữ S tin dập nổi ở đây rất là nhiều đây nữa ngay cái bộ phận này cũng có chữ S tin dập nổi ở đây đấy hàng chính hãng thì à, quý các bạn mua hàng mà thì chắc chắn thì cái này là sẽ chỉ có lắp được 5 sao thôi không có lắp được 5 trượt nếu mà lắp 5 trượt thì có thể là bị có thể là hàng không chính hãng hoặc là đã bị thay thế cái bộ phận này đấy đây máy ờ, rất là đẹp làm theo máy làm 18 ờ, phân đấy thì ờ, quý các bạn có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 9523 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi ghi bên góc trái màn hình